nó bị ngược hay nó bị cái gì đó nó búng ngược bay qua bên hồ bên đây nếu các bạn bị tình trạng giống như mình à, về kéo về cái lọc 802 803 HPL 802 803 rồi khi mình thay nước mình vệ sinh bể này kia nọ thì mình mở lại thì nó nó không có nó không có có có có được chân chu nó không có chạy nó không có bơm lên thì các bạn phải tắt bật tắt bật tắt thiết bị vài lần để cho nó bơm và khi mà vậy các bạn phải khóa cái đầu ao lại các bạn nhớ phải khóa cái đầu ao này lại thì nước nó sẽ bơm lên đó. chứ không cần phải mồi nước không cần phải làm gì hết đó. sau một thời gian mình sử dụng thì mình sẽ hiện mình à, ở đây mình rút ra được cái kinh một cái bài học kinh nghiệm là mình làm như vậy thì nó sẽ ổn khỏi cần phải mồi khỏi cần phải kê miệng vô hút khỏi cần phải đổ nước vô thêm không cần làm gì cả chỉ vậy thôi là ok đó. còn mình thêm mình một thêm một cái vấn đề đó là mình ở đây mình thêm cho một cái lọc một cái lọc quán Đấy, một cái bạn quán này 90 ngàn để mình tạo oxy cho cá Đó. mình tạo oxy cho cá Đó. mình làm một cái à, video cho các bạn xem làm cái video này mất khoảng chừng hàng một tuần thì mình có nhiều công việc rồi ở đây nè các bạn sẽ thấy được Đó. ở đây các bạn sẽ thấy được nè mình sẽ zoom lại cho các bạn xem nha đây mình sẽ zoom lại cho các bạn xem rồi các bạn sẽ thấy được là là cái cây cái cây ráy á, nó bắt đầu mọc cái rễ nó ôm vô trong ôm vô trong cục đá đó bắt đầu nó sống trên cái giá thể luôn giá thể mới cái loài ráy này ráy lá hoa với lấy lá dài vậy thì hai cái ráy này á, bắt đầu nó mọc nó nó bắt đầu nó sống là nó thích nghi với môi trường này rồi đó nó có là vi sinh đầy đủ nó ổn định hết rồi thì nó bắt đầu nó nó nó sẽ mọc những cái lá mới thay thay lá mới lên hệ mới lên thì nó mọc luôn những cái rễ nó ôm vô trong cái đá này thì mình mình uh, mình nuôi cây này mình chăm sóc nguyên cái bể này á, trong uh, khoảng chừng 4 đến 5 tháng 4 tháng 4 tháng mới có những cái hiện tượng như vậy đó, cây nó sống nó có hiện mới có những cái hiện tượng như vậy các bạn rồi xin chào các bạn về cái bể này các bạn mình làm á nó cũng đơn giản thôi thứ nhất là cát Đấy. thứ hai là đá rồi thứ ba là cây rồi à, cây à, dùng để sống dưới nước mà thể loại của đơn giản này á thì đá các bạn phải chọn cho đá đá đá, đá sẵn suối nè này kêu tụi mình kêu à, ở đây kêu bằng đá sẵn suối là kêu theo trên mạng các bạn chỉ mình Đấy. còn cát thì cát vàng đó thì à, rấy nè đó lấy lá hoa à, lấy lá lá lớn lá nhỏ thì cái thời cái cái thời lượng mà mình mở đèn cho cái bể này á nó nó ít lắm toàn như là tới khoảng chiều khoảng chiều tầm uh, à, 5 giờ mình mới mở đèn chứ uh, nguyên một ngày mình không có mở mở đèn mở đèn cho cái bể này đó còn cái bể kia nó mở nhiều quá nó cái, cái lá nó bị bị rêu nâu quá mà bị rêu nâu đó. thì nó cũng bị rêu nâu nè thấy không đó đó, này bây giờ á cái khó nhất của cái cái bể này á là bị mình mình hút mình hút phân ra đó thì nó sẽ bị hút cát theo luôn hút cát theo luôn các bạn thì một thời gian mình chơi thể loại này á thì mình phải phải đổ thêm đổ thêm cát vô nè mình hút ra một mớ nè đó, một thời gian các bạn chơi thì đó vẫn vậy vậy nhưng mà à, nhưng mà các bạn không phải cũng phải chăm vi sinh bsb vô nè rồi thứ hai cũng phải có lọc quán nè đó rồi dạ, dạ. mình xài ở đây là mình xài lọc 802 nè đó, hồi trước mình xài lọc 803 nhưng mà sau này mình chuyển qua cái hồ bên kia rồi cho nên mình xài lọc 802 đấy thì cái hồ này thì 3 tháng ờ, nói chung là 3 tháng 3 tháng các bạn nên vệ sinh cái lọc một lần nó cũng đơn giản thôi nó không cần cầu kỳ nó nó bởi đơn giản thì nó không có cần phải là uh, ờ, CO2 gì chứ nó bạn phải phải đầu tiên các bạn phải phải am hiểu am hiểu về cách bố trí bố trí cái cái layout nè bố trí cái layout rồi phải am hiểu về à, về cây đó. về cây nè rồi rồi thứ hai là phải am hiểu về thực vật động vật thực vật là cây đúng rồi xin lỗi nha thực vật là cây rồi am hiểu về à, động vật động vật thì ở đây mình à, mình chọn những các bạn chọn những động vật nhỏ như là uh, ong đen nè rồi uh, à, cá cánh bòm xanh dạ quang nè hoặc là những con mún mà con muốn này mình mua con 4 ngàn về thả đâu mua được chục con như 40 ngàn thả đâu còn còn có ba con à chết 7 con nó bay ra ngoài chứ nó không nó bay ra ngoài với một số chết một số bay ra ngoài à, đây ông đen cũng vậy còn cái con này thì mình mình thả vô sau hai con này mình thả vô sau đó. À, hiện nay là nó cũng khoảng tầm ờ, sáu uh, 6, 6 tháng rồi đó khoảng tầm 6 tháng rồi đó mà nó mình thấy là nó ok lắm các bạn thấy là thứ nhất là tuần nào các bạn cũng phải vệ sinh hai lần không? hai lần đến một lần thì một lần hai lần rất là dễ ok có nghĩa là ok về mặt là rất là dễ chăm sóc à, không có cần phải à, cầu kỳ CO2 hết cứ như vậy hoài là mình khoan tới mình ngắm hoài mình chỉ cho ăn à, mình cho ăn thì uh, cho ăn trùng huyết đông lạnh thứ hai thì các bạn có thời gian nữa thì cho mua cái loại mà thức ăn mà dán dán kính đó. À. Đây thì một tuần mình à, vệ sinh nó hai lần có ok thôi quá quá quá ok mình vệ sinh thì mà các bạn nên mua những cái vệ sinh những cái cây mà chuyên dụng á để mà hút phân hút ờ, đá ở lại đá thì ở lại mà phân thì nó đi theo để đang đi, đi ra ngoài đó. rồi cái này cũng đơn giản không có gì khó khăn là mai cũng làm được nhưng mà chủ yếu là mình phải lên mạng mình sưu tầm sưu tầm những cái layout rồi tự mình để các bạn có thể làm ra một cái layout riêng cho các bạn về cái mặt là để đi để mình đi lại những cái trà những cái ờ, shop bán đồ thủy sinh đó mình mua những cái cây về mà mình muốn cho cái cây nó chìm xuống thì mình phải kết nối nó với cục đá đó kết nối với cục đá thì mình ờ, kết nối trên mạng chỉ đầy kết nối ờ, nào là kết nối chung với nói nào là bông gòn bông gòn với bông gòn với một cái keo dán sắt 502 là xong mình phải có thể kết nối là mình phải cho cái cây nó chìm dưới nước này bãi này thì chơi bảo đảm bạn là chơi không bao giờ thấy chán nó vậy hoài đó bạn cứ vậy hoài làm tới làm tới hoài có khi những chú cá này nó chết thì mình mua chú cá mới nó không khi nào mà các bạn có thể nào mua những chú cá nếu mà nếu mà mua mình chơi mà mình sợ chết á, thì mình chỉ chơi cái mũ thôi bây giờ mình cho các bạn xem nha ở đây là mình có ba con cá cánh bồm cánh bồm xanh đúng không từ cái hồ bên đây nó nó bị ngược hay nó bị cái gì đó nó búng ngược bay qua bên hồ bên đây đây các bạn thấy không đó nuôi cá vậy nó mới đã rồi mình nuôi cá vậy nó mới đã à mà các bạn thấy các bạn thấy chưa trên nói nó chơi cho vui thôi chứ nó bún hoài nếu mà xui thì nó chết đi <laughs> có gì đâu mà đã rồi quay cho vui các bạn đừng có gạch đá nha bye bye